Alo. Vâng, nguyễn Trang xin kính chào tất cả quý anh chị em cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả mọi người chúng ta tiếp tục quay trở lại với kênh à, Huyền Trang không một ạ. Thì đến với kênh Huyền Trang không một thì Huyền Trang sẽ cầu hoàn toàn miễn phí cho quý anh chị em để chúng ta tham khảo và chúng ta chơi hàng ngày ạ. Tất cả mọi số dự đoán kết quả tỷ số miền Nam của Huyền Trang đưa ra là những cái lời tâm huyết cho Huyền Trang dành cho tất cả quý anh chị em cùng tất cả mọi người đúng không ạ? Thì mọi người đi qua thì hãy nhớ để lại cho Huyền Trang một like yêu thương cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Trang quý chị nhé thì à, trước mặt quý anh chị đây là chính là cây rau diện chính của kênh em trang ạ thì quý anh chị đi qua thì để lại cho em trang một nút like ưu tiên cũng như ấn đăng ký kênh và bình luận những cái lời đóng góp và đưa ra những cái dự đoán quý anh chị nào có những cái dự đoán về kết quả sổ số miền Nam hàng ngày thì à, quý anh chị cứ bình luận vào đây à, quý anh chị nhé à, cuối tuần thì huyền trang sẽ thống kê và huyền trang sẽ đưa ra những cái phần thưởng à, cho quý anh chị nào chúng ta dự đoán được chính xác nhất ạ đúng không ạ và trước mắt quý anh chị và các bạn đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng của chúng ta mở thưởng ngày hôm nay quý anh chị ạ. Ngày 23 ngày thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2020 ạ. Chúng ta gồm có ba đài đó là Tây Ninh, Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Điểm quắc các đầu thì à, quý anh chị có thể thấy ở đài Tây Ninh của chúng ta có đầu là con số 81 và đuôi là con số 00. Tiếp theo tới An Giang thì chúng ta có đầu là con số 29 ạ và đuôi là con số 62 ạ đuôi là con số 62 ở đài đánh dạo và tới đà Bình Thuận thì quý chị có thể thấy đà Bình Thuận thì chúng ta có đầu là con số 44 và đuôi là con số 23 đúng không ạ nhìn qua các đầu thì à, đối với đời Tây Ninh thì chúng ta có thể thấy à, Tây Ninh thì à, đầu số 5 là bị cầm quý chị ạ đầu số 7 bị cầm và ở An Giang thì chúng ta có đầu số 7 đã bị câm sang cả là An Giang quý chị nhé. Và Bình Thuận thì chúng ta có đầu số 3 đã bị câm và đầu số 8, số 9 cũng đã câm ở đà Bình Thuận ạ. Kết quả đã sổ ra rồi thì à, à, giải thưởng của chúng ta đã mở ra rồi quý anh chị ạ. Thì quý anh chị nào có trúng được đầu đuôi à, cũng như trúng được lô lô trong ngày hôm nay ngày thứ năm ngày 23 à, tháng 6 2022 thì Huyền Trang xin gửi lời chúc một lời quý chị quý chị nhé và quý chị nào không ăn được thì Huyền Trang cũng xin gửi lời à, chia buồn đến tất cả mọi người đúng không ạ thì có ngày thắng ngày thua đấy là điều đương nhiên điều bình thường quý chị ạ và chúng ta sẽ đến với phần kết quả đó là chúng ta cùng đối chiếu với kết quả của Huyền Trang chốt trên kênh công khai cho quý chị để chúng ta tham khảo quý chị nhé xem mà ngày hôm nay Huyền Trang có chốt thì quý chị có gặt hái được thành công hay không hay ở trên kênh của chúng ta có gặt hái được thành công hay không quý chị nhé Đầu tiên ở đài Tây Ninh chúng ta có ba đà Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta cùng đi qua điểm danh kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Ở đài Tây Ninh Huyền Giang có bao lâu cho quý chị? Đó là con 56 và con 92 ạ. 56 và 92 ạ. 56 và 92 rất tiếc con 29 92 thì nó lộn xào bị lộn xào con 29 quý chị cũng khá là tiếc nếu quý chị nào có đánh lộn 56 65 2992 thì chúng ta gặt hái được con 29 quý chị nhé Còn nếu quý chị nào không thắng được quan được thì Huyền Trang cũng xin gửi lời chia buồn với tất cả mọi quý chị ạ và tất cả mọi người ạ à, như vậy thì chúng ta ở Đài Tây Ninh chúng ta đã bị lồn xào quý chị ạ 56 thì không có rồi à 65 thì không có rồi 56 cũng không có chỉ có con 2992 thì chúng ta lại bị lộn xào quý anh chị ạ tiếp theo tới đài An Giang thì chúng ta có đầu là có Xin lỗi quý chị, Huyền Trang có chốt cho quý chị con bao lô 07 và 79 đúng không ạ? An Giang 07 và 79 ạ. không bảy và bảy chín cũng khá là tiếc quý chị nhìn trên bảng Tây Ninh thì con 56 đấy quý chị năm 56 nó bị lộn đài quý chị đây rất tiếc lộn sang đài của An Giang quý chị cũng khá là tiếc và tới Bình Thuận thì à, mình trang trong ba lô cho quý chị đó còn 45 và 76 ạ. 45 và 76. bốn năm và bảy sáu cũng khá là tiếc quý anh chị ạ không xuất hiện trên bảng kết quả của chúng ta ngày hôm nay rồi như vậy thì à, ngày hôm qua thì chúng ta gặt hái là con lô 08 thì ngày hôm nay trên kênh của chúng ta không gặt hái là thành công quý chị ạ. Bao lô cho đầu đuôi cho ba đài đó là 5780 0832 thì quý chị có thể thấy à, 080 08 thì rất tiếc nó về 81 quý chị ạ cũng khá là tiếc tài nay quay khá là ảo quý chị ạ bên trong có chốt cho quý chị đầu đuôi 32 thì nó lại về 23 quý chị ạ cũng khá là tiếc thì Huyền à, Trang chốt đầu đuôi cho ba đài chỉ là bốn số thôi quý chị ạ. Nếu quý chị nào có chơi có lộn lại thì là 8 số thì quý chị đã ăn được còn 3223 quý chị nhé còn à, Huyền Trang chốt thì ngày hôm nay cũng khá là tiếc Huyền Trang sàng lọc ra những con số nó ít số cho quý anh chị để chúng ta tham khảo thì cũng khá là tiếc quý anh chị nó bị lộn xào đầu đuôi cũng như lô quý anh chị nhé 2992 này. 2992 quý anh chị khá là tiếc 2992 thì chúng ta đã không gặt hái được thành công đã bị lộn xào ngày hôm nay thì lộn xào tung tùng phèo quý anh chị ạ cũng khá là tiếc cho tất cả mọi người đúng không ạ À, thì ờ, trên kênh ngày hôm nay thì điểm qua kết quả thì chúng ta cũng không gặt gái thành công với chị ạ. Chúng ta đã bị lộn, tất cả các đầu số chúng ta đã bị lộn rồi. Thì không biết ngày mai chúng ta có gặt hái được thành công hay không. Thì Huyền Trang cũng xin ờ, tất cả mọi quý anh chị đúng là để lại cho Huyền Trang một like yêu thương cũng như động viên cho Huyền Trang quý anh chị nhé để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán cũng như chốt cho những con số cho quý anh chị tham khảo ngày mai ạ đúng không ạ tất cả mọi con số của em Trang đưa ra thì hoàn toàn là miễn phí và tất cả kênh và trang làm thì hoàn toàn miễn phí cho quý anh chị để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ thì mọi người hãy để lại cho em trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ em trang em trang nỗ lực, động lực tốt nhất để giúp cho tất cả mọi người chúng ta có được những cái lựa chọn cũng như những con số dự đoán hàng ngày để chúng ta kết hợp và chúng ta mua sổ số miền Nam quý anh chị nhé và ngày mai là ngày thứ sáu ngày 24 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ à, sau khi đã nghiên cứu và cũng như đưa những cái nhận xét phân tích thì kiểm trang đến phần chốt số công khai cho quý chị vào ngày mai ngày 24 tháng 6 2022 với những con lô như sau đúng không ạ đầu tiên là ở đài Bình Vĩnh Long thì mình trang có chốt cho quý chị con lô 68 và con lô 42 tiếp theo tới Bình Dương thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý chị tham khảo đấy Bình Dương thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý chị tham khảo con lô đó là con lô 07 ạ không bảy và con lô không chín và trà vinh thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị tham khảo đó là con số 34 và con lôn 57 đầu nuôi chưa ba đài thì uh, Trang sẽ chốt cho quý anh chị như sau 54 89 83 là con 69 và trên đây là những con số tham khảo cho quý anh chị em chúng ta tham khảo vào ngày mai đúng không ạ ngày 24 tháng 6 năm 2022 ạ thì em Trang hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ ở trên kênh quý anh chị nhé cũng như à, quý anh chị chúng ta sẽ gặt hái được thành công ạ và cuối video thì em Trang xin kính chào hẹn gặp lại tất cả quý anh chị vào ngày mai ngày 24 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ thì à, luôn chúc cho tất cả mọi người chúng ta có một sức khỏe dồi dào có một cái tinh thần thật là lạc quan yêu đời à, chúng ta sẽ luôn luôn gặt hái được thành công của chị nhé à quý chị đi qua thì đừng để lại đừng quên để lại cho bên trang một nút like thương cũng đưa đưa ra những cái lời nhận xét những cái lời góp ý để em trang có động lực tốt nhất em trang à, sẽ xây dựng một cái kênh em trang không một à, cho tất cả mọi người chúng ta sẽ có điểm tựa để chúng ta mua sổ số lô tô à, đài miền nam chúng ta chơi hàng ngày quý chị nhé và em Trang xin kính chào ạ chúc cho tất cả mọi người chúng ta sẽ gặt hái được ngày thành công vào ngày mai quý chị nhé xin kính chào và hẹn gặp lại